này vì vậy chúng ta cứ khán giả và chị mình những hướng dẫn sau đây sân vận động quy nhơn có 14 cửa vào sân trong đó có 6 cửa ở khán đài a 4 cửa ở khán đài c và 4 cửa ở khán đài d với sức chứa 20.000 khán giả quý khán giả lưu ý thường xuyên đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn phòng dịch không dùng chung đi, cốc, chai nước sử dụng các thiết bị điện tử để tập chọn sự cổ vũ cho hai đội thi đấu ngày hôm nay như thế. Quý khán giả khi không trẻ em, hãy đảm bảo trẻ em được lưu ý giám sát an toàn trong suốt trận đấu.